alo à, dạ vâng anh ơi em thấy à, bên anh có bán áo đổi bài đúng không ạ dạ vâng vâng à, giá bao nhiêu anh nhỉ à vâng vâng ạ anh ơi anh ship luôn cho em một bộ đến trung cư CC Star được không ạ dạ vâng vâng anh ship luôn cho em nhé vâng ạ ờ, anh ơi vâng vâng vẫn là em vâng lát anh ship đến đó thì nhà em đang có người ở đây nên là anh cứ bảo là anh ở quê lên, lên chơi nhá anh nhá vâng vâng vâng ạ gì lâu ấy tí để đi ra một cửa chứ này điền được không này châu thoải mái đi đây. chị lấy à, thiền thì đây là hát mất bây giờ ờ để đi chơi gì cướp Đánh bây giờ đi. à được vậy nhỉ sang kia đi à. chỗ này là chỗ của chị à chỗ đỏ đấy chỗ đỏ chị cũng là chị à, à cầm tiền đi kìa tiền đi không phải lấy hết lên không phải đánh đâu nhá này tôi vô hết tiền này thôi thôi lấy nha còn trên nhà nhá trên gà bao nhiêu đây bao nhiêu chị em đường nhá chơi cái này gà 5 lít nhở hay 2 lít thôi Ui. 5 lít nhá 5 lít đi 5 hai nhà bên này hai nhà bên kia kia cúp bài đi cúp bài đi xem này là ai to làm cái phải để tiền bên này mới đọc Trời mất cái rồi. Bốn nước. Bốn. Bốn ăn cũng này đấy. Toàn rồi. Ba. Đây ăn. Đi ăn đi. <laughs> Cảm ơn nhá. Ôi giời. Ở đây 40 rô mà. 40 rô. Thế không báo. Ừ, gì? Nhân xì. Từ từ tưởng là nhà hai nhà kia đây, cao. Gà đi. Gà đi. Gà đi gà đi các ông hay quên gà lắm. nhanh lên đủ ve nha bên cạnh nha cần luôn cần luôn à triệu thêm triệu không có cân chỉ một triệu cân một triệu à ừ, một triệu. thêm một triệu này thêm hai triệu nữa đi bỏ hai triệu nữa bỏ bỏ luôn cho hai nhà ấy bắt ừ. bắt còn biết xem đối thủ không bắt thì cân ờ từ từ từ từ cân là rồi chín chín chín năm cơ à đây đây ăn rồi thế đánh láo thế là chị còn chín mà láo đâu ừ. chín gì mà láo mày đỏ thôi nhờ cái không hầm à đấy xuống cúc cái này cúc thoải mái chị đi cái không ngại là chỉ một triệu các đấy ừ. Ôi bán trăm rồi từ từ đã lên bài đâu bài bỏ bỏ thấy kia, Ô, cái nhà bỏ là... đi còn gì nữa còn ừ. tôi với ông nhà bỏ áo khổ nhà, cắt một triệu cần thêm hai triệu ừ. Và ăn đi ăn đi ăn đi cân người ăn nhẹ nhàng quá nhỉ cân là được ăn cánh nó dễ đơn giản em nhẹ nhàng thấy nhẹ nhàng không em không có nước đâu đây dạ, Chị ra Cái bà bấy nước đấy Rồi, một bà Nước ngoài chơi hai triệu đấy Chơi rồi thì tôi đánh thôi chứ còn như nước hay là không có nước Ẩm chưa? Chỉ cần Rồi rồi Đây à? đây à, thằng tám thì đẹp bỏ rồi có con không kìa chịu bỏ chịu đi. bỏ còn hai nhà vừa đang nhìn ba triệu kinh nhở đúng rồi hai triệu con đánh độ con đánh đánh đánh đánh sẵn luôn đi nó đuổi hai triệu luôn ăn đi ăn á ăn con bài đẹp quá đơn giản thế nhỉ à ba người chơi trước tí nhá ai đấy ai đấy ai đấy của quê nó đều đây à, nó biết chơi không nó biết chơi bài không có đợi tí nào đang đây. có mấy việc ở quê bán này cắt nhá chị em uh, nghỉ nhá đây mà ba anh em chơi trước à anh đi chỉ còn gì nữa anh đi nhà kia, ẩm chưa? Ẩm rồi đấy Nhà này đánh đi đây em shipper đi chị. Ừ. Để xem nào. Chị gửi tiền đã, không đợi đây chị thử đã nhá. Ừ. ừ. bây giờ đang mặc áo kia bây giờ ra mặc áo này đang chơi ngoài đấy à? đang chơi ngoài đấy hay là em ở đây lại chơi luôn nhá lát được chị được chị gửi luôn không cũng được à, nhá. thế chị cởi ra em mặc nhá vâng dạ. nhưng mà người ta nghi ngờ thì không không thoải mái đi Đùa lại lạ bảo là em là ở quê đây đúng không em ở quê đây vào luôn nay thì bọn không người mà đấy không để ý em là tao gì ấy. ừ đấy nói chung thì em chết tha thì chị đưa em mấy triệu nữa để cầm phong đánh đây chị cô tôi chú 10 triệu nhá Đó, xong bác đưa 20 triệu đi để em ăn đánh nốc nốc ao ở đấy luôn bưởi đây nữa đến là một phần ok ok ok tầm ừ. này chị bài đi ừ, từ từ từ từ từ nhà chị thêm uh, ờ, quân nữa đi à? vào vào luôn đi đây à, cùi chị vào chơi luôn à, chơi ở đây nó đến nó chơi nó lại ngồi không không có việc gì. Cơm chung lấy ra. tiền vào đây, lấy tiền về đi. Ra chị ạ. Cái cầm tiền ra để ra lại. Xong nhiều tiền hết, cắp tiền hết. Cầm tiền kia. Thắng cái cắp tiền nữa. Đấy, à, có trên đó Gà 5 lít. Em biết rồi, em nhìn thấy rồi. Ừ. Cân. Chứ kịp lên bài chứ. Cân thôi mà. Ôi giời ơi. Bỏ bỏ bỏ. Bỏ bài nào. Một nhà bỏ rồi. Bỏ. Bỏ. Một tí thì đánh gì? Này kia. Này kia tôi cái mà à đi con rồi con, con luôn là tôi sáu sáu ăn luôn ừ. xin nhá nhanh quá nhỉ cầm lên phổ phổ luôn được còn gà đi vào đây đủ gà chưa chia giãn ra xịt xịt xịt lộn bài đấy đúng không ừ hết đấy chị đánh đi triệu cân đấy Ủa, ôi chia bảy qua đèn bỏ bỏ luôn đen à đen quá không có gì à cân là một triệu đâu cân rồi cân một triệu kiếp ờ. từ lúc trời được đúng một ván một tiền bỏ thêm triệu cân tôi bỏ rồi mấy ta đây còn tao đang thôi tám ăn không chín này này đẹp thế chín ăn rồi Ê, vậy thêm một triệu đi hai nhà thì lật đi này bài bên đấy đỏ nhờ được ừ. suốt từ sáng này, này cũng đỏ đấy ra đi rồi mình chưa phải đủ đầy đủ chưa rồi rồi, rồi. bóc cái đó đen chơi đi thiếu bài kìa dạ, đúng, rồi ừ. đúng rồi đúng rồi quen chơi bốn quen chơi bốn rồi còn tứ cường yên uh, vào ấy. bỏ thôi Bà, hai nước do từ nãy giờ mà anh hai nước đánh chán quá không Mấy lên ván bài của lên hồ đánh kia bới bỏ à? bỏ thôi cụ à hay thế nhỉ củ á cân bò thêm một củ á chịu rồi hai nhà hai nhà thôi mấy điểm chín chín năm rồi ấy việc mãi được ván ui ui ui nhà chị ơi đen đấy nhỉ đen này tôi tôi tôi tôi tôi đảo bà cái nó nó gì đâu hai bán liên tục rồi không không không gì là nó chưa đấy chưa luôn hồi sáu đó chưa ra đi vào tiền đi năm nhà đấy chưa sai bài số cái đấy đùa đâu từ từ rồi ok đấy, bài là số cái đấy và 5 lít nha cô nha không ẩm à nhà lên 5 lít là cân 5 lít thôi chị không ẩm ẩm à cái cái một củ đi sao mình ba bản thông Ê. sao mình sao ờ, không nước vứt chịu không sao cái gì cân ba cái đen xì bỏ rồi chứ tôi muốn nước bỏ này không ăn được bỏ ngay lại bỏ tròn người gì à nhà chơi với nhau đi vừa mới được lại đi cắt tám thôi ghét gì mấy điểm cơ tám tám người đây có thể người đấy chín rồi chín rồi vừa được ván đã cắt rồi cắt chứ sao không cắt không cắt sao đấy mãi nghe được đó ông ấy không thêm để chỉ cân thôi tám điểm thôi tám người ta không đuổi đúng rồi để ngân nhà dạ. láo chứ đấy ẩm năm trăm cân một triệu đấy nhá năm trăm không đâu ở năm trăm rồi đây cân ừ, một triệu đó cân một triệu ba triệu giữa rồi tôi đồng gánh à? hàng không đi đi ừ. đấy cần mấy triệu ôi ăn gì chiều rồi không có nước bỏ luôn em bỏ à? bốn bảy một thì chả bỏ đi chị đánh đi chị đánh ấy bỏ hết rồi hai nhà bỏ rồi bỏ ông kia đánh không cái nào luôn bỏ rồi. đây chín euro ăn lâu à chín euro mà không được cái gì nhỉ không đuổi thế vào bà đây ăn bà cả làng xấu à, ừ cả làng xấu chả làng xấu à chị đi và thử đậu gà ơ bỏ gà dạ. không có đánh không Ôi, chơi dạ, dạ. nghỉ đấy tôi bỏ rồi đấy tôi bỏ tôi thua ba ván vào gà rồi chị vào rồi tôi thiếu nhà này tôi vừa bỏ nhau tôi cắt bài tôi đánh ngoài à, cửa đâu hai triệu đâu chơi luôn đây đây máu nhờ đấy lên cơn rồi đấy có ai vào không anh mua hai người không Trời ơi, ai vào để tôi cầm luôn đi, để giữa ấy. Thì ai được thì lấy chứ gì đã cầm Được mãi được ván thứ hai cắt cái thử lúc ấy toàn một với ba với bốn Nhà này đánh đi Bỏ Bao nhiêu cân đấy? Triệu cân thôi Đơn giản triệu cân triệu. Nhẹ nhàng Thêm triệu Ừ. hai củ à? À ừ, thì được triệu thêm Lúc đánh à? đánh căng đấy nhỉ? Từ Cân à. 2 triệu thêm 1 triệu Đã thế tôi cũng thêm 1 triệu Bỏ nhá, chị bỏ Nhà kia 3 triệu cân đấy mấy triệu cân 3 ba triệu cân gì ừ. cân 3 triệu ai anh thêm thêm mấy thêm một triệu thằng nhà này thêm một triệu tôi có cân 2 triệu thêm một triệu là 3 triệu 3 triệu 3, 3 triệu, triệu cân 3 à? triệu cân anh thêm một triệu à đúng rồi nhà này thêm đã thêm trước 2 triệu rồi ông Tập 3 triệu 3. cân ông cân 3 triệu đã Để ừ. tiếp ừ. cân à ừ. đến 2 triệu cân đúng không ừ đúng rồi 2 triệu là cân à, cuối cánh 2 triệu cân thêm nhẹ lại 2 triệu à dạ. rồi ba hai củ nữa 3 triệu luôn vừa nãy là hai là một là em phải vào thêm 3 triệu là cân tôi chưa bỏ bài đấy bố ạ bài của tôi còn nguyên đấy bố ạ em vào 3 triệu nữa em vào 3 triệu nữa thì là là cân còn em thêm em thêm giá thêm hai triệu Hai triệu cân 2 triệu 3 triệu thì mới cân được bởi vì lúc thằng tôi là chị thêm 1 triệu nữa đúng không đúng rồi 2 à, triệu cân à 3 triệu là cân đúng không? 3 triệu cân còn có thêm thì thêm Thêm lại 3 triệu đi Tôi là mấy triệu cân nhỉ? 6 triệu Ờ ừ. thế nhỉ? À 6 củ Ừ, Rồi này nhỉ Thôi bỏ đi Mấy điều bỏ, bỏ, bỏ. bỏ, Không ăn được đâu, chín đất cụ Chín đất cụ Chín đất cụ bỏ Bỏ, bỏ, bỏ cụ bỏ ra coi nó không chiến đấu hai tiếp thật bốn năm sáu cân thêm ba triệu đúng chưa không bỏ gấp thì chết năm triệu cân đúng không đúng rồi sáu triệu cân sáu triệu cân, cân. sáu triệu cân đấy cân thôi nhà này nhà, nhà này mấy triệu nhỉ ba triệu cân nhớ ừ. thêm 3 triệu nữa nhà này bỏ rồi à bỏ bỏ ba xuống hay gì nát cụ mà bỏ thì chắc là chắc là thua ba củ nữa cân phải nhìn cái ba đúng không ghét thì 4 triệu rồi lại 4 triệu thế là mình 4 là cân còn 3 ngàn thôi ông vừa nãy là, là thêm cân này cân thôi thì cân thôi và 4 4 triệu một cân này chị cho mượn ít tiền cho em 4 triệu bằng này một hai hai triệu rưỡi cho vay đây tự tin lấy không hay để tôi tự tin lấy không cứ để kệ đấy để đấy nó mở bài đâu thêm 5 triệu là một hai ba bốn năm thôi từ từ ừ. tôi bao nhiêu cân 9 triệu cân đang cái bò này bò là đúng bò tiếp đông lao theo lao thôi vùng chín dẹo mà đông lao Chị thêm 6 9 triệu cân 5 triệu là như hết tiền ông có thêm chỉ thêm được 1 triệu đó thôi Cân cân Không cho mới mắt đấy này là mấy triệu là cân nhỉ? 5 triệu. Đó 5 triệu là cân Từ nữa Hàng lại. lại thêm. Ừ. Này đấy. Thêm đấy người ta không đủ tiền ở đâu, người ta còn có 1 triệu thôi. Còn 4 triệu thôi. 2 triệu rưỡi. 2 triệu, ông chơi được 2 triệu Cho ông kia ông vào luôn đi. Thêm 2 triệu. Có vay nữa không? Thôi người ta có đủ tiền đâu, em cân thôi, cho người ta thôi. Hai củ nữa cân. Hai củ cân. Đây căn đây đúng không còn vâng. nữa còn 8 triệu vâng, nữa vay 10 triệu cái rồi rồi rồi phần tiền này thế nào vâng, phần tiền này hai bên hai nhà ờ rồi hai nhà chơi nhau đây liêng thôi mời đi cô xin mời đi cô vứt vào nọc đi mười đi cô vứt vào nọc à? đây luôn cái gì mà cái nhà này vứt vào nọc đây này người ta ăn rồi ba chín mà dạ, ăn rồi sợ từ từ dạ. đây ui vãi trường đây ăn luôn cả đống kia của nhà đấy ăn luôn cả đây nhá đèn nhá đánh tự tin luôn đấy bán tự tin luôn đấy sợ người khác chẳng tự tin chơi bài đấy nhỉ Thế hết tiền rồi nghỉ chứ đúng không? hết tiền mình đẩy. Hết tiền bốn nhà mình chơi. Đẩy đấy, đẩy luôn đấy chết tiếp à. Ba chủ. Ba chị. Nữa không? Bốn nhà chơi. Thôi cứ chơi đi. Chơi đi bốn nhà đây Thằng nào cũng thua rồi.